đánh bại nhà đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha để giành quyền vào tứ kết bằng siêu phẩm của Thorgan Hazard, cộng với sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự và một chút may mắn, đội tuyển Bỉ cho thấy họ có thể tiến xa, thậm chí là một suất vào chơi chung kết Euro lần này, vẫn là đội hình ổn định với những cái tên quen thuộc như Lukaku, Kevin De Bruyne hay Eden Hazard, nhưng quan trọng hơn, tại Euro 2020, thay vì lối đá tấn công kiểu hồn nhiên, quỷ đỏ có thể chơi chịu trận và chờ những cơ hội hiếm hoi để giải quyết trận đấu cũng như bảo vệ được thành quả mà mình đã tạo ra. Đó chính là cách để bị đánh bại Bồ Đào Nha của Ronaldo tại vòng 1 phần 8 vừa qua. Không cần phải áp đảo, không cần quá nhiều cơ hội và giải quyết số phận trận đấu chỉ bằng một tình huống. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất của đội tuyển Bỉ lúc này, trong khi đó, Italy sau vòng đấu bảng khá tưng bừng với 3 chiến thắng liên tiếp mà vẫn giữ sạch lưới, thì đội bóng thiên thanh đã thực sự được nếm trải thử thách lớn sau trận cầu vất vả trước đội tuyển Áo ở vòng 1-8. Rõ ràng, Áo không phải là đối thủ lớn, nhưng cũng đã đủ sức khiến lối chơi tấn công phóng khoáng của Italy lâm vào thế bế tắc, thậm chí chút nữa sụp đổ nếu tiền đạo đối phương dứt điểm chính xác hơn trong 90 phút thi đấu chính thức. Phải mất 120 phút để giành chiến thắng, kéo dài chuỗi trận bất bại, nhưng điều quan trọng hơn là đội bóng của huấn luyện viên Mancini lại biết cách vượt qua khó khăn ở những thời điểm quyết định, các cầu thủ trẻ cũng được chui rèn thêm về bản lĩnh trong những trận đấu loại trực tiếp. Điều quan trọng không kém là Italy cũng có những nhân tố có khả năng thay đổi số phận trận đấu từ trên ghế dự bị như cách Chiesa và Locatelli đã làm ở trận thắng Áo, thêm vào đó là khả năng thích ứng với những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu, cũng như họ học được cách kiểm soát sự nguy hiểm trong những pha phản công của Bỉ. Bỉ gặp Italy, hơn lúc nào, sẽ lại là một trận đấu cân não và đầy tính toán về chiến thuật với cả hai chiến lược gia Martinez và Mancini. Những người muốn đạt được mục tiêu cao nhất trước vô địch Euro 2020